Và ờ, như thế là mình đã có một bộ combo livestream tại nhà rất là tiện lợi có thể mang đi đâu đó tích hợp pin trong bộ combo này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn lắp đặt bộ combo H9 và micro BM900. Thì trong combo này bao gồm một sao kẹt H9, một micro BM900, một chân kẹp NB35 và một màn lọc và cuối cùng được tặng kèm thêm hai phụ kiện, một kẹp điện thoại và một tai nghe tặng kèm. Đầu tiên khi mở hộp sao kẹt thì mình gồm một cái sao kẹt như thế này, một dây lai và một dây truyền nhạc và một dây để mình sạc. Trong hộp micro thì gồm một micro, một bông lọc, một sóc mount và một dây mic. Và bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp bộ combo H9 và BM900. Bây giờ mình sẽ lắp chân kẹp đầu tiên, nó sẽ có một cái à, kẹp như thế này. Mình sẽ vặn cho cái con ốc này thở ra vừa với lại thanh bàn của mình và mình sẽ đẩy vào. Sau đó mình sẽ cố định lại. Sau khi đã cố định xong rồi, lúc này ở phía này nó còn một con ốc mình sẽ vặn hờ ra một xíu. Và sau đó cái chân kẹp này mình sẽ cắm trực tiếp vào trong cái lỗ này rồi sau đó mình sẽ vặn con ốc bên này chặt lại cố định lại và sau đó mình sẽ đẩy cái cây này lên để vừa với lại miệng của mình hướng mình hát tiếp theo là mình sẽ gắn cái sóc mau của microphone vào nếu như trường hợp ở dưới này nó không có con ốc như thế này thì trong cái chân kẹp mic nó sẽ có một cái sóc mau như thế này mình có thể là vặn con ốc này ra đấy mở ốc này ra để mà bạn tới này và sau đó mình sẽ lắp cái sóc mount này vào ở đây thì cái microphone này nó đã có cái con ốc này rồi thì mình chỉ cần là vặn vào như thế này mình sẽ bẻ xuống và mình cố định cho nó thẳng lại và dưới đây nó cũng có một cái khớp mình sẽ cố định cái thanh lại luôn đấy đưa lên đưa xuống rồi lúc này mình sẽ gắn cái hướng mic BM900 của mình hướng về hướng miệng của mình mình sẽ tiến hành lắp đặt dây micro vào sau kẹt đầu tiên mình sẽ cắm dây mic một đầu cổng 3.5 này mình sẽ cắm vào lỗ microphone 1 hoặc 2 sau đó cổng XLR này mình sẽ cắm vào dưới cái lỗ này rồi tiếp theo là mình sẽ gắn một cái tai nghe của mình vào trong cái lỗ phone và mình sẽ lấy một sợi dây 3.5 này để cắm vào điện thoại livestream một đầu này mình sẽ cắm vào lỗ live play nếu như các bạn sử dụng điện thoại có lỗ 3.5 thì mình có thể cắm trực tiếp vào để livestream. hoặc nếu như các bạn sử dụng điện thoại iPhone thì mình sẽ sử dụng qua một cái cổng chuyển này Lightning để live stream được với điện thoại iPhone và mình có thể sử dụng hai cách là một là mình có thể kết nối nhạc bằng dây hai là mình có thể kết nối nhạc bằng Bluetooth cho tiện lợi và mình sẽ gắn cái màn lọc vào trong cái microphone này để phía trước mình chỉ cần bẻ như thế này cho nó phù hợp đứng trước mic pro của mình và mình sẽ vặn cái khớp này ra nè đấy như thế này và mình chỉ cần bẻ nó phía trước microphone như thế này là ok thì bây giờ mình sẽ không có sử dụng cái màn lọc này ví dụ giả sử như mà không thích đi bạn có thể là gắn cái bông lọc này lên trên cái microphone này và cuối cùng là lắp kẹp điện thoại đối với chân kẹp điện thoại thì mình sẽ lấy cái chân này vặn vào cái đế tiếp theo là cái trục này vặn vào trên này rất là đơn giản và cuối cùng mình sẽ lấy con ốc này mình vặn ra một xíu sau đó mình sẽ ống vào trong này ok gắn điện thoại lên và đeo tai nghe và như thế là mình đã sử dụng được rồi và như thế là mình đã có một bộ combo live stream tại nhà rất là tiện lợi có thể mang đi đâu đó tích hợp pin trong bộ combo này mình là trường Trịnh đến từ Bell Studio xin chào và hẹn gặp lại